mình là Trọng Kha đây các bạn video hôm nay mình chia sẻ đến các bạn mình làm món bánh kẹp cuốn bánh kẹp xếp mình à, nướng bằng khuôn gan trắng nha các bạn thì nguyên liệu của mình gồm có là mình có 3 trứng vịt tươi và 250g đường cát trắng 200g bột năng 300g bột gạo và 500ml nước cốt dừa và mình chuẩn bị là 200 ml nước lọc để mình khi mình chọn bột bột còn khô mình phải cho nước lọc vô và đây là lá dứa mình đã vắt ra xong mình chuẩn bị là khuôn nè các bạn đây là khuôn gan trắng mình sẽ nướng bằng khuôn gan trắng nha các bạn thì mình có hai khuôn hai khuôn gan trắng và khuôn bánh kẹp cuốn phía sau và đây là khuôn bánh bông lan nha các bạn và tiếp theo mình sẽ à, pha bột để mình làm bánh kẹp cuốn lá dứa nha các bạn thì đầu tiên mình sẽ đánh trứng ra trước nè các bạn mình đánh ba trứng vịt này ra trước tiếp theo mình đánh trứng ra nha các bạn mình lấy trứng để à, mình đánh ra cho nó dậy lên mình sử dụng ba trứng vịt nha các bạn đánh dậy lên nè các bạn tiếp theo mình cho đường vô nữa đó vậy là nó dậy lên đó các bạn và tiếp theo mình để riêng à, phần trứng với đường này ra nha các bạn mình à, sẽ chọn bột này các bạn và mình chọn bột gạo bột năng và nước cốt dừa chung với, với nhau nha các bạn thì mình có một ít lá dứa nè các bạn mình sẽ à, làm lá dứa riêng ra nha các bạn mình tạo màu nha rồi mình chọn bột năng với bột gạo các bạn mình có à, bột năng này này bột gạo này nè các bạn mình cho nước cốt dừa vô nè các bạn đó mình cho nước cốt dừa vô ha cho bột gạo trước nha các bạn chút nữa mình bỏ bột năng vô ha để nó dễ tan ra trộn cho cái à, bột gạo cho nó à, mịn ra rồi à, cho bột năng vô nha các bạn cho bột năng vô nè các bạn trộn tiếp ha cho 250 g bột năng nữa rồi khô thì mình tiếp tục mình cho nước cốt dừa vô nha các bạn mình sử dụng nước cốt dừa cho ngon nha các bạn và mình nướng bánh nó không được nó không có dính à, khuôn đó các bạn mình dễ nướng hơn đó phần bột của mình vậy là xong rồi đó các bạn mình cho vô trứng nha các bạn mình cho trứng với bột vô chung ha trứng với bột này cho vừa thôi nha các bạn đừng à, làm lỏng quá nha các bạn lỏng quá thì khó nướng mình làm vừa cũng như mình kiểm tra nó thì mình lấy cái muỗng múc lên xem cái à, cái độ chảy của à, bột xuống nếu mà lỏng thì nó sẽ chảy nhanh xuống nha các bạn còn nếu mà đặc thì nó từ từ nó chảy xuống mình làm vừa thôi đó mình quậy lên cho đều mình làm à, hai phần nữa các bạn mình quậy ra xong mình bút ra một bên thì mình làm lá dứa và một bên thì mình nướng màu trắng nha các bạn các bạn thấy à, bọt nó vừa luôn đó các bạn mình khỏi à, phải đổ nước vô nha các bạn bây giờ mình chỉ xài nước cốt dừa thôi giờ mình múc chiên ra nè các bạn để mình trộn lá dứa vô ha mình múc này qua mình bỏ vô qua bên ao bên đây luôn nha các bạn tháo bọt nè đó mình làm riêng ra để ờ, coi nó lộn xộn đó vậy mình làm ờ, mình múc ra có khoảng ờ, nửa thao đó các bạn hoặc là mình cho lá dưới vô nè các bạn mình cho ít thôi nha các bạn nhiều quá thì nó lỏng nước ra cho nó chuyển sang cái màu xanh một ít nữa các bạn bên là lá dứa một bên là màu trắng nha các bạn tiếp theo mình sẽ à, nướng bánh này lên nha các bạn à, để lên lò để mình nướng bánh kẹp nè các bạn để mình à, nướng bánh kẹp xếp nha các bạn với à, bánh kẹp cuốn thì trước khi mình nướng mình phải để cho khuôn mình nó nóng lên nha các bạn ở đây mình chuẩn bị là thao bột bột này là cũng chung một loại nhưng mà mình có bỏ lá dứa vô màu xanh nè các bạn và bên đây là màu trắng mình nướng hai thứ ha mình đang đợi khuôn ờ, nóng bề dưới rồi mình trở lại đó các bạn ở đây là khuôn ờ, bánh bông lan gan trắng nha các bạn và ờ, bánh kẹp đàn ông nè các bạn để mình chia sẻ cho các bạn thấy mẫu khuôn luôn ha các bạn nướng thử ờ, mình làm thử cái bánh ờ, kẹp xếp này với không gian trắng này như thế nào nha các bạn khi mà mình ờ, nó đóng cái bề dưới thì mình trở lại mình trở lại trở cho nó nóng cái bề trên xuống ha Đó, nó nóng hai mặt tiếp theo mình đổ bọt vô khuôn nha các bạn thì khuôn mình đã nóng lên rồi đó các bạn mình sẽ lấy lá dứa nè các bạn bọt lá dứa mình đổ vô khuôn trước nè đó, mình để cho cao cao lên chút xíu nè các bạn rồi mình đổ vô giữa khuôn nữa nha các bạn đó các bạn đổ rồi các bạn để xuống ha đó, các bạn để xuống ở bên đây mình cũng ờ, đổ em bài đen các bạn trở lại các bạn làm hai khuôn là nhanh lắm nha các bạn nếu mà các bạn làm bằng khuôn sắt ờ, rất là mỏi tay và làm ờ, rất là chậm các bạn bên đây mình cũng trở lại luôn nha các bạn trở lại chút xíu mình lấy ra được đó ờ, bạn mình cuốn này nè các bạn đó mình cuốn là mình để đó nha các bạn mình được một cái cuốn nè các bạn các bạn cuốn rồi các bạn để yên, cho nó ờ, cho nó dần xuống nha các bạn cái bên này cũng được lấy mình xếp lại đó mình làm có hai loại là cuốn với loại xếp nha các bạn lấy cái này ra nha các bạn hai cái này đó các bạn bánh này mình cuốn hoặc là mình xếp hoặc là mình cuốn thành cái quặng rất là nhiều loại nha các bạn để mình làm cái quặng cho các bạn xem ha cũng rất là dễ làm mình làm mẫu cho các bạn xem nó vàng thì mình lấy ra các bạn rồi mình quấn ờ, lại thành cái quặng này rất là dễ làm nha các bạn đó mình làm lại là thành cái quặng cũng được đó các bạn quặng để ăn kem nha các bạn để đây một cái nãy giờ mình nướng cũng rất là nhiều rồi đó các bạn các bạn thấy à, bên đây là bánh kẹp của mình rất là đều màu ha các bạn à, các bạn nhìn thấy cũng rất là mỏng rồi các bạn bên đây là lá dứa màu xanh lá dứa ha và mình làm thử mấy cái mẫu cho các bạn á, và bánh thịt cuốn dài nữa các bạn đó mình cũng đang à, nướng ở trong khuôn bánh kẹp mình làm rất là giòn nha các bạn rất là giòn nè để thử cho các bạn coi nè giòn và xốp nó luôn nha các bạn à, như vậy là video của mình chia sẻ đến các bạn là cách để cho các bạn pha bột và nướng với ờ, khuôn gan trắng đến đây là hết nha các bạn các bạn đăng ký kênh và chia sẻ nhấn nút chuông để nhận được video mới nha xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo